chào anh em thì hôm nay bên công ty là tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp để anh em biết rằng là trong cái cuộc chiến nào thì tôi đi đánh cờ đánh bạc là bây giờ chơi cái gì người ta cũng tính bịp nhau mà anh em chơi xanh chín nếu chơi nhỏ nhỏ tôi không nói chơi vui tôi không nói nhưng anh em đã chơi đã ăn động đến tiền động vào kinh tế mà anh em chơi xanh chín thì tôi thật với anh em là anh em thua tha rất là vất vả anh em nhá hôm nay tôi giới thiệu với anh em là đầu tiên là các loại dụng cụ để thừa thiếu lá bài đổi bài anh em này anh em cho con bài vào anh em muốn đổi anh em nhìn này rất là đơn giản thôi đây là cái ví đổi bài anh em là tín đồ mua bài đá bịp không xa lạ cái ví à ví đổi siêu nhanh siêu tốc độ không ổn anh em nhá em đi này bài là bài nào được em nhá đấy không nhất thiết là phải bài của nhà tôi bài ai được đấy bài quán tập hóa bài nào đổi được đấy em hiểu rằng là người ta chơi môn gì thì bấm ra này em này không muốn chơi nó bấm ra này thì người ta chơi cái môn gì thì là anh em có thể đổi môn đấy tùy người ta đánh sâm đánh ba cây đánh phẩm hay tiến lên miền bắc hay là mình sập sám binh ấn độ của miền nam anh em nhá đồ rất là đơn giản thôi không gì khó khăn cả để mình chơi này em đổi này thấy chưa không khó gì cả đồ đồ đẳng cấp để em đi chơi hiệu quả trăm phần trăm luôn đấy hay cái áo đổi bài thì thôi cái áo đổi bài này các loại áo mùa đông mùa hè nhà tôi đều có hết anh em nhá đấy chiều cao cân nặng em báo tôi là em sẽ có một cái size áo đẹp áo là hình thức rất đẹp như này đấy khung hình làm video hơi bé tôi không mặc vào làm gì do đỡ mất thời gian ra áo tôi là áo mới em nhá bây giờ tôi vào chi tiết hơn về đồ đầu tiên là cái ví ví rất là đẹp anh em này em kỵ thoải mái này đấy da này da là ví ví nhật anh em nhá đây này có các ngăn đúc chứng minh thư đúc tiền các loại ngăn luôn một công đôi việc vừa đúc tiền vừa không phải mua ví mà lại vừa đánh được đổi bài có cái sạc anh em có dây sạc này đấy đi kèm một cái sạc anh em anh em sạc một lần hai ba tiếng này em chơi cả tuần luôn thì cái ví này các loại mẫu này từ ví to ví nhỏ đến các loại uh, ví ví các màu khác nhau thì tôi đều có hết này anh em đúc tiền vào đây đúc tiền ngăn đúc tiền như thường em nhá hàng nhà tôi bảo hành là một năm nên anh em hoàn toàn yên tâm thì anh em chơi làm sao chơi như thế nào anh em này như từ các em chơi này anh em đừng bao hỏi tôi câu hỏi là anh ơi bây giờ đổi bài như thế thì trong bài thừa bài à ví dụ bây giờ anh em đang cầm đôi ca trong bài đổi thừa bài à em đừng hỏi câu đấy nhá anh em nhớ này anh em đúc vào con nào thì cái cỡ bài nó sẽ thiếu cái con đấy nhưng anh em biết rằng là bạc cỏ người ta không mà người ta kiểm tra bài của anh em liên tục để làm gì cả ví dụ đây tôi đúc vào con ca cơ đúng không không ai người ta kiểm tra liên tục của anh em trong cái ván bạc làm gì cả tôi đúc con ca cơ thì anh em đánh liêng ở miền Bắc mà vô tình em lên nút 8 nút như này đúng không thì anh em đổi rất là khéo léo người ta tố kệ người ta anh em cầm này như này anh em nhìn tôi sử dụng các anh em rất là đơn giản đấy cái con muốn đổi để thấp hơn một tí anh em cầm này anh em đặt đây đúng không anh em chỉ cần đặt như này này đó, đặt như này anh em chỉ cần như này phát là có thể nó có thể ra ngay cho anh em rồi nó không không có gì khó cái này cả anh em này như này di ca cơ đồng hoa luôn thì đánh cái này tôi súng rồi tôi đánh với anh em này đấy thì khi anh em lên lên ví dụ anh em lên một cái ván nữa anh em lên đây một lút đánh liêng ba cây anh em chỉ cần như thế này thôi như tôi vừa nói anh em cầm này em đặt luôn như này rất là rất là nhanh luôn để anh em đi chơi không mà anh em sợ anh em thua anh em gì này tám chín mười đồng hoa đẳng cấp chuẩn chỉ trăm trăm anh em nhá cái tính năng vượt trội của nó là không ổn đổi siêu nhanh siêu tốc độ một công đôi ba việc vừa đúc ví đi chơi vừa tán gái mà này vừa có ví xịn mà giá cả thì phải chăng Đấy, cái thứ hai đó là đặc biệt là không phải luồn bài nha mình không đi đánh không luồn bài cái này là bài người ta là cứ đi mình chơi thôi điện thoại đổi bài đi đây con iphone 7 này là cái con iphone rất thời thượng này samsung oppo tôi đều có này em đặt đây em đổi này em này ví dụ em đổi nó y hệt như cái ví em nhá em đổi này nha nó không khác cái ví à nó không khác gì cả em đặt đây này em thích đổi con nào đây tùy anh em đấy Nếu em lên cái ván 6 nút như này đúng không em đổi <coughs> đổi con nào đây tùy anh em 10 nút này đấy anh em muốn đổi lại này đổi lại anh em đặt này đây này biết số anh em này đấy nó ra luôn này anh em thấy không đấy chín nút này đấy tùy anh em nhá muốn đổi nào đổi chín mười nhân đôi này rất đơn giản thôi thì cái ờ, áo đổi bài như vậy anh em báo tôi cái chiều cao cân nặng là anh em có thể tôi sẽ cho anh em cái mẫu áo size S để size L, M hay 2XL, 3XL để tùy vào chiều cao anh em. Thì áo các loại áo mùa hè là áo cọc hay là áo mùa đông nhà tôi đều có hết em nha. Đây, đây là một cái áo phông này. <coughs> áo rất thời trang anh em đi ăn cỗ ăn hỏi cũng được rất đẹp luôn anh em gì này em đổi không đấy thì khung hình làm video này nó hơi nhỏ tôi không mặc vào làm gì cả còn anh em mặc là tôi đổi nó còn vẫn nhanh hơn như này cơ anh em nhỉ anh em cứ cho và anh em đổi thôi không có gì khó cả mà cái này không phải học tay nghề em nhá áo pha như thế anh này anh em cứ alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho tôi đấy thì ngoài ra tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị liên quan đến cờ bạc bịp anh em muốn chơi những cái ờ, bộ môn bài lá bịp những cái ờ, đẳng cấp hơn để đánh máy đánh bài được hay là kính áp tròng em nhá à, bộ môn sóc đĩa thì các dòng cảm ứng dòng quét ngang đấy, dòng bệ trôi bệ thảm anh em nhá hay điện thoại cảm biến quân vị <clears throat> hay là anh em chơi bò cua tài xỉu thì dùng sáu mặt này hay là đánh uh, dùng không tang hay là hàng cảm ứng dùng sóc bò cua em nhá thì anh em galo tôi nhà tôi đại lý lớn đã có 15 năm kinh nghiệm thế giới ngầm rồi dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp là nhà tôi cung cấp hết để anh em có đồ chơi chuẩn và đặc biệt là giá cả thì phải chăng em muốn thử hàng muốn cẩn thận thì lên bến xe mỹ đình hoặc bến xe giáp bát bến xe miền đông sài gòn để thử hàng thực tế anh em ở xa không lên được để cũng mua đồ chơi thì tôi sẽ gửi qua đường xe khách xe ca hoặc nếu mà xa nữa tôi gửi bưu điện để anh em kiểm tra hàng thử hàng đúng hàng thanh toán để có đồ chơi ba vùng miền bắc trung nam mọi ngõ ngách mọi vùng vùng miền là đều có cái đồ chơi chuẩn em nhá bài là bài nào được mình không luồn bài em ý này bài là bài của ai được người ta cứ đến người ta cầm bài người ta chơi người ta chơi môn sâm thì tôi đổi sâm người ta muốn chơi liêng tôi đổi liêng hay là người ta muốn đánh ba cây tôi đổi ba cây em nhá hay người ta muốn đánh phẩm tôi đổi phẩm hay đánh tiến lên miền nam tôi đổi tài lá tiến lên miền nam đấy em nhá hay là binh sập sám binh ấn độ chơi môn gì cũng có thể đổi được đấy em hiểu rằng là khi em đi chơi mà anh em có thể đổi được bài thì luôn luôn mình chiến thắng để không bao giờ sợ thua ta vất vả để đỡ rét mướt mùa đông này nó vất vả em nhá đấy cảm ơn em xem video Chào anh em, thì hôm nay bên công ty tôi giới thiệu với em bộ môn bài lá bịp để anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng. Thì trong bộ môn bài lá bịp thì có vô vàn các đòn bịp và vô vàn những cái thiết bị tinh vi để bịp chiến thắng cuộc chơi. Thì những cái đồ bịp cơ bản ví dụ như là bài lỗi công ty này hay máy đánh bài hay bài thử khó, anh em nhá, bài dấu số thứ đấy thì đi chơi rất hiệu quả nhưng mà có những cái ờ, cái ờ, kính này là một trong những cái dụng cụ là hiệu quả nhất vì sao vì giá cả thì phải trang hợp túi tiền của tất cả các anh em vùng miền từ học sinh đến bác công nhân hay là các bác là đi làm những cái um, công việc bảo vệ hay là những cái sòng sới lớn là chơi cái cặp kính này nó rất là cơ động thì cái cơ động ờ, cái tính năng là cái gì là anh em đeo được vào mắt đeo vào mắt cái cặp len mắt này nó siêu mỏng đeo trong mắt là như mắt bình thường anh em nhá không phải cái kính bình thường mà anh em đeo đâu anh em phải lưu một điều thì nhá nên nó rất là chuẩn chỉ yên tâm 100% luôn cái cặp kính này anh em nhìn trong camera thì nó có cái màu tím nhưng khi anh em đeo trong mắt đúng khớp với con người con mắt của anh em là anh em hoàn toàn chiến thắng anh em nha không phải sợ người ngồi đối diện cách 50 phân tôi bảo bảo đảm 100% không thể nhìn được tôi khẳng định một điều như thế cái cặp kính này ạ khi em đi chơi ạ anh em có thể đeo trước hoặc bắt đầu vào sòng sới anh em luồn bài xong anh em mới đeo cũng là ok và nhà sinh đeo chỉ 5 30 giây đến một phút này anh em đeo được tôi hướng dẫn các em đeo kính này nó không khó khăn đâu nha anh em mở cái lắp này ra anh em lấy cái len mắt này ra thì em đi nhá một cái uh, cặp kính này có hai len mắt anh em muốn mua một bộ một người hai người đeo cũng được mà anh em uh, hai bộ hai bộ hai người đeo hoặc là một bộ mà anh em có thể đeo hai người cũng được anh em mỗi người đeo một mắt được nên anh em hoàn toàn yên tâm này cái cặp kính này ờ, nó siêu mỏng này anh em này siêu mỏng nó chỉ không phải một mm cái tính ưu việt nó gì không phản quang ánh sáng anh em nhá và đặc biệt nó là một cái điều nữa là anh em đeo người ngồi đối diện không thể phát hiện ra êm mượt mà không nhức mắt không đau mắt anh em nhá đấy, rất là chuẩn chỉ anh em đeo này thì em đeo nhá anh em để như này anh em lấy con tay phải em dương hai tay ra anh em để thẳng vào mắt anh em ạ à, là tự ăn đúng khớp con mắt của anh em khi anh em không đeo nữa thì anh em có thể đây anh em cho ra như thế này anh em nhá đấy cho ra như thế này sau anh em rửa qua nước suối anh em vớt ra như này này anh em này đấy Đó, anh em lại cất lại vào trong lọ này anh em nhá rất là chuẩn chỉ luôn chuẩn đét đét đét đẹp luôn đấy xong anh em lại vặn cái lát này vào nó là như mới luôn thì khi em đi chơi ạ thì anh em đem mở trước cái lắp sơ cua này ra xong anh em ờ, đét cái kính này vào thì cái lắp này đi chơi là hai bên mắt trái mắt phải này nó đánh dấu sẵn cho anh em rồi là rất là kín luôn nên không phải lo điều gì anh em nhá thì nó có cái lọ nước suối đi kèm này cái lọ này rất là chuẩn để chuẩn đét đâu này thì một cái, cái hộp kính này có cả hộp gỗ này hai mắt này một lọ nước suối này một cái gắp này anh em này và một cái ờ, hộp sơ cua nó rất là đầy đủ luôn đây cái cặp cặp kính mỹ này cặp kính rất là chuẩn mới đét luôn em nhá đồ đạc chuẩn chỉ cơ động mà giá cả thì nó phải chăng anh em đeo cái đồ này siêu êm siêu mượt rồi nhưng mà không để mất thời gian của anh em nữa tôi lại thử cho anh em đôi ba cái tiếng bạc để anh em nhìn xem cái cặp kính nó nó xuyên nó chuẩn như thế nào anh em này em nhìn này nhìn cùng tôi này anh em đọc một đặc chất luôn nhá móc khóa chín rô hai ngược 5 rô 5 bích di bích này không có dấu gì là di bích nhá 8 tép này 8 tép gạch ngang dưới hai cơ này 8 bích này không dấu gì này ca bích tiếp này hai bích này 5 tép này gạch ngang này 4 bích này 7 bích này 7 tép này 3 tép này di dô, Số 10 là dấu thập này 10 cơ 7 cơ anh em nhá chuẩn đét luôn anh em biết rồi đánh bài ngửa anh em không bao sợ anh em thua tha anh em nhá ấy thì ờ, ở các bộ môn bài lá của miền Bắc như là ba cây anh em biết bài người ta rồi thì mình có thể thừa thêm tiền đánh tiền gà ngoài hay là đánh sâm anh em biết bài người ta anh em rất dễ đánh người ta đang còn đôi hay còn bộ hay là còn sảnh rất là dễ đánh hay là đánh phẩm anh em biết người ta chờ con gì anh em có anh em tránh anh em không đánh vào anh em nhá đấy hay là đánh liêng mà anh em biết bài người ta quy cá rồi mà mình có năm sáu bảy không dạy gì mà mình tố hay ở các bộ môn bài lá miền Nam thế thôi nhá binh sập sám binh Ấn Độ hay ngầu hầm năm ná tiến miền Nam thì khi em đánh rút ná trên hay rút ná dưới anh em đã biết bài ra rồi người ta rút con nào em biết bài ra là con đấy thì anh em không mà anh em sợ thua anh em nhá cái kính thử này nó không thể led bằng kính thật được vì kính thử nó đưa vào camera nhưng khi em đeo cái cặp kính này vào nó đeo led gấp đôi luôn và cực kỳ sáng em nhá đấy người ngồi đối diện có nhìn cũng không phát hiện ra mà đeo lại dễ nó cái cặp kính đeo cực kỳ là dễ anh em đeo nhá. anh em tôi gửi hàng cho anh em để anh em kiểm tra hàng thử hàng đúng hàng thanh toán anh em gần thì em lên trực tiếp bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe ra Bát Nội hoặc bến xe Đông Sài Gòn để thử hàng nhân viên đón và tư vấn miễn phí cho anh em em như này hàng nhà tôi bán ra bảo hành đổi mới một năm một năm luôn em nha cái cặp này chuẩn chỉ chuẩn đe đẹp luôn không thể sai được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 anh em không bịp người ta người ta bịp anh em và đặc biệt cái giá thành nó thấp thì khi anh em đầu tư anh em không sợ có phải thu hồi vốn hay không mình đầu tư một lần cái này mình chơi mãi nhá chơi ba bốn năm vẫn là chuẩn chỉ ok anh em quan tâm anh em gọi điện thoại trực tiếp số số lại trên màn hình đồ là đồ mới nhà tôi đại lý lớn anh em nhá hàng là mới nhất tôi cập bến giới thiệu anh em đây là cái, những cái cặp kính mỹ em nhá những cái cặp kính mà giá thành nó thấp hơn nhà tôi đều có em này thì cảm ơn em xem video